con ngồi thùng thiền à, trên giường sát mé hoài nên hạn chế gục lắm vì sợ té sợ phạm giới à, ngủ phi thời thầy biết thì thầy nhắc nhở hoặc vỡ con có một chút còn tâm con biết nó vỡ trách con dai lắm từ ngày này qua ngày nọ thậm chí giờ thọ thực con còn thấy ngại vì mình vì nghĩ mình không giữ tròn giới tức là không xứng đáng thọ côn chính chủ từ chỗ đó mà mỗi lần phạm giới con nói thật con sợ tâm con nhiều hơn là sợ thầy vì con nghĩ những gì con sai phạm có khi thầy biết có khi thầy không biết nhưng tâm con đều biết rõ cả những lỗi nhỏ nhặt thầy ơi thầy còn tờ giấy ghi 18 câu pháp hướng định niệm hơi thở không à, thầy gửi cho con được rồi thầy còn chứ đâu có mất thầy sẽ gửi cho ừ, cái cái cái cái cái mười ờ, cái tờ giấy mà 18 cái định niệm hơi thở thầy khoanh tròn câu ấy dùm con trên giấy con nghĩ tùy trạng thái thân tâm mà áp dụng đề một cho phù hợp mới có kết quả chứ không phải tập từ trên xuống dưới à, đúng vậy bây giờ đó mấy con tu tập tứ niệm xứ thì mấy con khoanh dùng khoanh dùng của định niệm hơi thở coi cái cái tâm của mình ở trạng thái nào đó thì mình tập luyện những cái cái cái điều mục đó cho nó từng nói 10 16 cái điều mục niệm hơi thở hay 18 hay 19 cái điều mục của nó thì những cái điều mục của nó không phải là nó theo cái thứ tự mà phải nhiếp tâm rồi an trú tâm nó không phải đâu nhưng mà cái thứ tự của nó sắp để cho chúng ta biết rằng chúng ta nhiếp được cái đó thì chúng ta mới nhiếp được cái kế chứ không phải là gì chứ không phải là tập lua một lèo rồi tập từng tự từng tự không phải mà bây giờ chúng ta biết rằng bây giờ chúng ta nhiếp tâm được thì an trú được thì chúng ta sẽ an tịnh tâm an tịnh thân hành được và an tịnh thân hành được thì an tịnh tâm hành được chúng ta biết cái thứ tự như vậy nhưng bây giờ là chúng ta đã trải qua một cái thời gian tập luyện nó rồi do đó bây giờ chúng ta khoanh dùng nó bây giờ à, dụng cái này đó khi mà cái tâm nó bị cái này đó thì chúng ta sẽ áp dụng vào cái chỗ đề mục này cái tâm nó bị cái kia thì chúng ta áp dụng vào cái đề mục kia ví dụ như bây giờ đó tâm cái thân của con bất an nó đau nhức hay nó mỏi mệt thì con sẽ sử dụng cái đề mục an tịnh thân hành tôi biết tôi vô an tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra thì con khoanh dùng cái này để đối trị cái cảm thọ của thân bây giờ cái tâm nó bất an nó khởi cái niệm nó lăng xăng nó trạo cử hoặc là nó nó, nó nó buồn phiền nó nhớ nó thương nhớ gì đó thì con khoanh dùng cái chỗ an tịnh tâm hành để con lấy cái đề mục đó mà con nhiếp phục tâm mình trong khi nó bị cái chướng ngại đó còn bây giờ có bị hôn trầm thì miên thì con sẽ khoanh dùng ngay cái giới tâm định tĩnh tôi biết tôi vô giới tâm định tĩnh tôi tôi, tôi ra vậy vì vậy mà con biết à bây giờ mình bị những cái chướng ngại này vậy thì mình phải tập luyện cái này cho nó nhuần nhuyễn để khi mà nó có chướng ngại thì nhờ đó mình quét nó ra thì cái đó là con không dùng nó để mà con tu tập những cái đó coi như là con à, luyện trở lại thôi chứ không phải là còn tập luyện như hồi mới đầu nữa để cho mình biết áp dụng vào cái cái cái tứ niệm xứ để mình khắc phục được tham ưu ở trên thân thọ tâm của mình thân thân thọ tâm pháp của mình Dường như pháp môn định niệm hơi thở câu hữu với định vô lậu rất phù hợp với đặc tướng của con. À, tâm con còn nhiều vọng tưởng phải nhờ à, quán vô lậu với buông xả. Đúng vậy, con nói cái đó là đúng. Với tâm định tĩnh tôi biết tôi vô, với tâm định tĩnh tôi biết tôi trở ra. À, nếu nó thực là câu dùng để phá hôn trầm à, thì đỡ khổ cho con nhiều lắm à, đúng vậy cái, cái cái câu đó là cái câu phá không trầm thì nhiên chứ không có gì hết nếu mình có duyên với với hơi thở thì mình chỉ nhiếp tâm trong hơi thở là mình phá được cái không trầm thì nhiên à, tuy nhiên khi nào sấm gió chân như yên lặng thì thầy nên chỉ cho con tường tận pháp ừ, tu định niệm hơi thở con muốn rút tỉa từng kinh nghiệm để chỉ lại người sao con tu lờ mờ chẳng khác gì thầy bói ngủ rời voi trong khi bên cạnh con có à, minh sư mà con quý kính như là phật thích ca à, con đi mấy kiển chùa không tìm được minh sư cho nên con quay lại bái phật làm thầy à, phật không trả lời à, tức là phật đồng ý rồi à, phật dẫn từng con đến với thầy cho nên trong lòng con thấy chính lòng con thấy đến với thầy cho nên trong lòng con thầy chính là phật ngoài thầy ra con không tu với ai đâu nếu thầy thương con thì ừ, xin thầy đừng nhập việc sớm bỏ con bơ vơ giữa chợ đời thầy ráng đợi con thời gian tới bảy tám năm đợi bảy tám năm chết được còn cực phải là à, thầy ráng thầy dạy cho con hết cái lớp này thôi chứ mấy con một, bảo thầy tới bảy tám năm thôi mệt lắm <laughs> thầy mong rằng à, chỉ năm nay sang năm là mấy con đã chứng được đạo quả là thầy mừng đó mấy con cho nên mấy con cố gắng cố gắng hết sức đi mấy con rồi mấy con sẽ à, để mà thầy được rảnh rang chứ còn không khéo là ba cái sách đạo đức chắc thầy hứa đó hứa miệng chứ thầy có làm nổi gì được đâu cho nên mấy con ráng tu nội trong năm nay cho tới tháng 10 năm sang năm ở trong cái lớp học mà có người nào chính xong được đó là cái điều mà thầy rất mừng mấy con cố gắng thế nào thầy tin rằng thế nào mấy con cũng sẽ chứng được đạo không có khó khăn đâu thầy biết qua kinh nghiệm của thầy thầy hiểu mà không có khó đâu